thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ sao đi mau xin hãy ngừng trôi dù vẫn vâng mãi liên tiếng khi đã xa rồi bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho yeah. Dạ. Ê, về lại trường cũ biết bao nhiêu thứ sao mà kể cho đủ nếu đi làm bác sĩ nếu đi làm công nhân nếu học những thứ đó bây giờ đã có người danh nhân đây Cảm ơn cô và cảm ơn thầy Tuổi học trò ta cắt ghi từng ngày yeah. one life.